嗯。 đó thì si mắt mắt đau nè mảng thôi vậy đó oh you're able to see far away too look at that oh right on the trees too oh my god if I could see everything there see how far is that ooh wowee you Hmm? He's hurt that man. No, but... That's what I mean? Hmm? That's on the second floor, oh, I Of course I do. You and I should take, uh, have lunch before. I know. Still there? Mm Uh, people uh, get off from work, man. Rush hour. lot of rush hour now. Này là này là à, này là nối từ à, các à, building đó các bạn là, à, mùa hè mùa đông gì mình đi trong đi trong nó đỡ từ biểu building này nó nối qua biểu building kia nối qua cả à, khách sạn luôn đó, cho nên đó, nó kêu là plus 15 đó, đó. nên đúng không? đó thì này, bây giờ mình đi qua khách sạn Delta nè Delta Bombay see uh, oh, hot in here đó uh, kia là phố tàu đó about this. Ooh, yeah. strong. Ooh. I know. yeah. yeah, Đó, phô tàu là kia Phô tàu là mấy cái nhà đỏ đỏ đó các bạn Phô tàu Còn này mình đi dần đi uống cà phê ở khách sạn đều đều ta như ở Việt Nam cũng có khách sạn đều ta ở ngay chỗ đường ở trung tâm Sài Gòn như phải vậy phải không các bạn đây đó là phố tàu nè đó một phố tàu đó chỉ có mấy tiệm mà nhỏ chứ không có lớn các bạn không có bằng ở bên Toronto chúng ta đây là những nhà ở thủ đô bộ giáo dục nhưng mà bây giờ nó đổi chỗ khác cho nên nó phá cái này Hmm. <laughs> A lot of fish in here. <laughs> No. nữa đây các bạn đây là hình mỹ thuật của thành phố con chim đậu trên đầu của ông này nè